khi mà Vigamex ờ, Đồng Phú hình thành nha cả nhà và bây giờ cả nhà hãy theo chân mình đi vào bên trong kia để mà xem là tiến độ thi công của tuyến đường số 4 nó được làm tới đâu rồi Vậy thì mình đang có mặt tại vị trí mà vào ngày 3 tháng 6 năm 2021 à, này thì ờ, có làm lỡ động thổ xây dựng tuyến đường số 4 kết nối đường đường DT741 đi vào bên trong này và đây là một trong những cái vị trí cực kỳ quan trọng nha cả nhà là một trong những cái vị trí mà bắt đầu khởi công cũng như là sau này sẽ hình thành tuyến số 4 và như cả nhà thấy à, hiện tại tuyến số 4 là đang được gọi là đẩy nhanh tiến độ nha cả nhà mới cách đây tầm khoảng 2 ngày thôi thì tiến độ ở đây chúng ta thấy là rất là khác và hiện tại ở đây là chúng ta nhìn thấy ạ à, mặt bằng đang sang lấp rất là đẹp và từ những cái đồi cao ở phía xa xa kia thì đang được san lấp xuống và như vậy thì cả nhà thấy đỡ mà đầu tư đất ở khu vực này thì cũng khá là khá là tốt đúng không ạ và cơ hội nhân đôi nhân ba tài sản của mình trong vòng thời gian là một năm hai năm cực kỳ dễ dàng đúng không cả nhà và điều đặc biệt thì lý do vì sao mà tất cả nhà đầu tư đều muốn tập trung đầu tư đất tại khu vực Bicamac Đồng Phú nói chung và tại tuyến đường số 4 nói riêng đó là vì sao ạ? À? Khi mà tuyến đường số 4 này nó đã hình thành, à, đặc biệt là nó lên nhựa, thì giá nó sẽ tăng lên một phần nào đó. Và một điều quan trọng hơn đó là khi Bicamax Đồng Phú hình thành, à, bắt đầu khởi công cũng như hình thành, thì giá đất ở đây nó sẽ gấp 2, tức là tài sản tăng lên 2 lần hoặc 3 lần, đó là chuyện bình thường ạ. Và mình thông tin thêm, hiện tại ở đất trên mặt tiền tuyến số 4 và trong cái đoạn đoạn này nha cả nhà trên cái đoạn này gần dưới đường DT 741 này thì giá nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 250 triệu trên một mét ngang nếu như mà chúng ta lấy xí là 10 nền hoặc là 20 nền ngang 5m và sau 40m còn nếu như mà chúng ta mua lé từng nền thì sẽ dao động tầm khoảng là 290 triệu trên một mét ngang đến 300 triệu trên một mét ngang và wow, hiện tại giá đất này vẫn đang còn rất là rẻ nha cả nhà cực kỳ rẻ và mình đảm bảo hiện tại giá ở đây cực kỳ rẻ nếu như các nhà đầu tư hiện tại ở thời điểm này tốt quá tốt luôn nha các nhà và à, cả nhà bây giờ hãy theo chân mình hãy theo chân mình đó mà xem một đoạn lay cam mình sẽ bay ở đây và mình sẽ làm review ở đây hàng ngày hàng ngày nha các nhà đó cả nhà cập nhật thông tin tiếng số 4 có một thông tin quan trọng nữa là đến khoảng cuối tháng 10 tháng 11 năm 2021 này thì tiếng số 4 này sẽ hình thành cũng như là được thông tiếng và đổ nhựa nha cả nhà rồi cả nhà hãy theo chân mình đó mà xem lấy cam mình à, quay đi ạ à. Vậy tại thì mình đang đứng bên trong công trình hiện tại nha cả nhà của tuyến đường số 4 Và công trình này như cả nhà thấy cực kỳ đẹp Sau khi mà ủi, chỉ đây đây chỉ là mới giai đoạn ủi đất không sang bằng mặt bằng thôi Nhưng mà chúng ta thấy đã đẹp rồi đúng không ạ? Khi mà tuyến đường số 4 nó hình thành như thế này Và nó lên nhựa thì nó sẽ đẹp như thế nào đúng không? Đúng không cả nhà? Và nếu như mà chúng ta đầu tư đất ngay tại thời điểm này, ngay giai đoạn này Đến giai đoạn mà lên nhựa thông tuyến và đến giai đoạn là Megamax bắt đầu khởi công thì giá đất của chúng ta sẽ tăng đến một phần nào đó mà chúng ta mong muốn nha cả nhà. Như vậy thì à, cả nhà cũng đã vừa xem live cam và cũng đã xem trực tiếp là tiến độ số 4 đang được thi, thi công và đang được làm và tiến độ sẽ hình thành như thế nào thì cũng có rất là nhiều thông tin và nếu như mà cả nhà nào hoặc là à, khách hàng nào đang có quan tâm thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 891 để biết thêm thông tin chi tiết về khu công nghiệp BKMX Đồng Phú cũng như là những lô đất, những vị trí đất địa tại khu công nghiệp BKMX, đặc biệt là tình tuyến đường số 4 này ạ. À. Và cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. À.